một cái định luật Parkinson nha các anh chị định luật Parkinson định luật này ở trong tài chính nó nói lên điều gì các anh chị có nghĩa là chi phí sẽ tăng tỷ lệ hợp với thu nhập chúng ta sẽ đặt câu hỏi ngày xưa mình lương mình 5 triệu mình sống bánh đủ mà ngày xưa cái lương đầu tiên khi mới ra trường cách đây mình mấy hai mươi năm lương 3 triệu rưỡi mình sống sống bánh đường bánh happy vẫn ok xăng vẫn độ được bánh có nhiều ít tiền là đi tập tạ hàng tháng rồi ăn chơi đi ăn nhậu với bạn nha rồi sống cũng rất là happy thoải mái vì đang là thời sinh viên một tháng đi giày gia sư một triệu, thì bây giờ đi ra làm việc toàn thời gian và lương ba triệu rưỡi cách đây hai chục năm thì vẫn ok nhưng mà bây giờ lương ví dụ như lên 10 triệu mình sống vẫn đủ không có dư 20 triệu cũng vậy 30 triệu cũng vậy 50 triệu cũng vậy có nghĩa là lương về đầu tháng nhưng mà đến cuối tháng là hết lương và dù chúng ta có tăng lương lên tới 100 triệu đi chăng nữa 50 triệu đi chăng nữa thì nó thu nhập chi phí nó vẫn bám đuổi và gần bằng với thu nhập luôn tại vì sao anh chị đây là quy luật về Parkinson khi mà mình tăng lương thì cái chi phí mình cũng tăng theo ví dụ như trước đây á, mình mình mà có 10 triệu thì mình dè sẻn nhưng bây giờ lương 20 triệu rồi thì á, mình mua một cái iPhone mỗi tháng mỗi tháng mà góp cho nó hai triệu mấy mình cảm thấy happy ok bình thường thế là mình xuống tiền mình mua cái iPhone rồi sau này thu nhập mình cao thì bắt đầu mình thấy ờ, cái máy massage ngon quá phê quá giá nó bốn năm chục triệu mình trả góp được ok chơi luôn có nghĩa là khi mà các anh chị tăng thu nhập lên thì chúng ta nhu cầu chúng ta cũng hướng đến có nghĩa là nếu như chúng ta cái nói con người chúng ta nếu như chúng ta có 10 triệu chúng ta nghĩ đến cái điện thoại có 100 triệu thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì cái xe khác đi 50 triệu đi còn có hai ba trăm triệu là chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì nghĩ đến cái việc mua xe hơi còn có gần 1 tỷ thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc là mua một cái căn hộ chung cư trả góp có nghĩa là chúng ta tìm cách nào đó để phá cho bằng sạch cái số tiền mà chúng ta có trong cái khả năng mà chúng ta có đó là định luật Parkinson nha các anh chị do đó do đó làm sao anh chị nó sẽ có những cái cách để chúng ta làm sao mà đối trị lại cái căn bệnh này và thường chúng ta không quan tâm đến tiền đâu khi mà chúng ta ít tiền đó chúng ta nghĩ rằng mình khi nào mình có nhiều tiền mình sẽ để dành có 10 triệu nghĩ rằng 20 triệu là mình sẽ để dành mà khi lên được 20 triệu rồi thì chúng ta nghĩ rằng không đủ thôi đợi lương lên 25 30 triệu rồi mình để dành nhưng mà lên tới đó là mình vẫn không có dư thì đây là định luật Parkinson nha chúng ta lưu ý cái, cái điều này thậm chí bây giờ đúng rồi chị Phường nói là chi phí bây giờ tăng rất nhiều mà thu nhập thì ờ, không có tăng bao nhiêu